sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan Tho Si quận 9 á, thì em thấy phòng game mình đẹp không? Rồi à, chào mừng các bạn đến với uh, à, TH Loài Chim quận 9 Trong một ngày Chủ nhật nắng đổ lửa Và Duy Nguyễn đứng nơi đây để thực hiện một dự án video Là hôm nay là cái buổi tập trưng trên những thiết bị độc lạ Chỉ có TH Loài Chim thôi Mà tổng số thiết bị ngày hôm nay Duy Nguyễn tập sẽ là khoảng 400 triệu wow. khoảng 400 triệu nha các bạn và một cách tập đó lạ nhất trong lịch sử cổ kim ngành game luôn bữa nay là ngày tập chân nhưng mà Duy Nguyễn sử dụng một cái cặp mà cái cặp cái cặp mà gọi là là da cát lượng với chu du ở trong ngành game đó các bạn đây da cát lượng đây da cát lượng này trăm trăm ba da cát lượng kế bên này chu du nha các bạn chu du y chang luôn tập mà phải chơi một cặp cái cặp mình nó, nó, nó có cái nghĩa rất là là, là quan trọng với nhau đó thằng này là BBL led press thằng này là BBL hack squat đó mình chơi hack squat đó, là mình phải biết cách phối bài mình chơi là ngày hôm nay mình chơi được cái hệ PBL này tập theo dấu án mắc OT trên tình bạn dưới tình yêu nữa nè nha nhưng mà chút xíu qua cái đoạn kia mình sẽ chơi Super Set Super Set nha trên một cũng một cặp BBL với BBF luôn đó đó là cái điều mà độc lạ mà Duy Nguyễn giới thiệu các bạn hiện tại á thì muốn chơi được cái này á trong giai đoạn này á thì chỉ có quận 7 quận 9 có thôi Bình Tân sắp có quận 12 có không ta Bình Tân á thì có một con rồi con kia thì đang nhập à, nhưng mà không phải là vấn đề là chỉ có THOL mới có hai cái máy này nhưng mà cái hệ máy này á phòng một số phòng gym khác cũng có nhưng mà cái chất nó không được cái chất nó không có được mà cái máy led press với cái máy hack squat mà tập cái chất nó không được là tập không có vô đó là lúc đó là người ta tập bài squat thần thánh tất nhiên squat thần thánh là cái câu chuyện của squat thần thánh ví dụ như squat thần thánh mà đặt tên là tư mã ý đi ha đó còn này mà đặt cái cặp tức là cái cặp này là cái cặp mà nó không có tách rời nó là bá nha với tử kỳ rồi đó còn còn squat thần thánh thì đi chung với roma đất clip nó đi một cái cặp mình chơi mình tách cặp nó ra nó giống như phượng hoàng mà tách đôi gì đó nó sẽ không hay lắm đó, và bây giờ là mình sẽ tập rất là máu lửa trên cái video này nha em ô lộn trên video này mình tập hai cái máy này trời ơi nhìn máy nào đã máy này mới về mà xin giới thiệu trân trọng giới thiệu cái cái cái tại sao cái máy này có ở đây nó hên thôi cái máy này nó có đây là nó hên thôi thật sự nhập nhiều máy quá cái nó bị dư đó mình nhập con đụng bảy nó bị dư bạn dư hai cái máy hát swap bển mình chuyển con về đây đó xong rồi cái thằng kia nó khiêng nó la nó nói giờ mày muốn có máy mày mỹ đế mày tập không hay mày mày la giờ quất khiêng cái con hát quất cũ lên trên kia rồi Thôi <laughs> thôi rồi vô vô Được Rồi Lại Lại

à, cảm ơn sự tài trợ của MVP uh, à, MVP Extreme muốn rưỡi giúp tôi hoạt động tốt và bây giờ à, uống xong này em pha cho anh amino kem đi cặp vài trùng nữa nè các bạn Dư Nguyễn chơi là chơi cặp vài trùng không nha Hàng mà MVP Extreme này hoặc là 3D phải chơi chung với kem Còn điều bậc cao khác thì chơi chung nguyên ra bậc cao khác Chơi phó giống như một mặc đồ đó, nó phải có bộ Rồi à, Sau khi vô clip tập thật cứ bước nhảy coi hai cục bên như đó nhảy nào hết tạ lấy tới nhảy này tới nhảy con nhỏ này nha các bạn nhảy con nhỏ này làm sao chúc biết à, cuộc đời của Duy Nguyễn có lẽ đây là lần đầu tiên mà Duy Nguyễn sử dụng bài Blade Fresh mà phải bó gối cái này nó không phải phản ánh là cái độ già rồi nha các bạn không phải là già tôi yếu mà là chẳng qua là cái bài flash fresh thì nó đã quá tôi phải tập cho nó đúng cái cái, cái là, là, là, là chơi bảo hộ cho nó rồi từ a tới z full răng để tận hưởng được giá trị tuyệt vời của máy mỹ đế hai n Hey! đếm à, cái nữa nè Ai! để cầm con diêm chúa di anh đẩy em anh đẩy em có sướng không sao em không có rên dưới chân vậy rồi xong đổi phòng à, như duy nguyễn đã nói là cái máy h swat này là cặp bài trùng của máy flash press nha các bạn thì bây giờ là duy sẽ tập cái máy này tập một duy tập một lần rồi bên bình tân rồi nhưng mà bữa nay đó thì chơi nó nghiêm túc hơn và có thể là mục tiêu của duy là mức tạ full cây tập duy vậy đó bạn chơi chơi full cây rồi chứ máy chơi nó lưỡng lưỡng nó kỳ lắm chết bỏ đó là cái máu trong nghề ở cái bài tập này ngoài cái tập ở ở cái máy này nè ngoài cái tập truyền thống ra nó còn một bài tập rất là bựa và rất là khó nha các bạn nhưng mà nó nó lên hình nó rất là đẹp thì cái đó hẹn bạn bên mình quậy nói Duy Nguyễn sẽ chia sẻ chỉ các bạn cái kỹ thuật đó luôn còn bây giờ hãy hãy dõi theo chương trình Duy Nguyễn đổ hết tâm huyết của mình sức lực của mình bằng một chiếc máy này với một cái tập 3 set hoặc là 4 set không biết máu lửa cuồng phong đầy bảo tố luôn các bạn xin chia sẻ với quý chị em nãy tôi cùng phong bảo tố bên đây tôi hết hết, hết muỗng amino kem rồi đó một muỗng cho máy đó bạn ghê chưa Hí. trân trọng gửi lời tới ờ, các bạn xem video và khách hàng tập THL Gym Center quận 9 nha các bạn cái này là làm màu lấy số thì nha các bạn các bạn trong phòng THL Gym vẫn chơi kiểu này nha các bạn thứ nhất té mô đồ gãy tay chết á thứ hai á là hư máy nha nói hư máy là dặn dặn vậy thôi chứ sao hư được nhưng mà thôi các bạn đừng bắt trước nha bài này rất nguy hiểm các bạn coi video vậy nữa bài này là một chứ bài nãy con nhỏ tặng người bên kia kìa đừng bao giờ bắt trước tại vì khi bạn bắt trước cái bài này á là chủ phòng nó không thích đâu đó

<sighs> nếu mà tập nhẹ mà để chân trên đây nó vô đùi sau vô mông nhiều hơn còn nếu mà để chân đây vô đùi trước nhiều hơn nha các bạn à. rồi ok chào mừng các bạn đến với uh, cái máy tiếp theo mình đã tạm biệt được uh, cái gì chu du chu du với gia cát lượng rồi phải không không phải đây là một cái uh, hệ bbl với bbf thằng kia bbf thằng này bbl ủa kỹ ta hình như này BVL luôn mới đúng chứ Ờ nó không có sự phân biệt ha Thôi cãi mày BB gì cãi mày mệt quá BVL hả để cho anh nhầm anh nhầm giờ anh anh anh anh, anh lô cáp rồi giờ tao chón hết biết đường rồi nhầm nhầm đây là cái hệ BBL một cặp nữa nha các bạn nó còn BBL đá đùi nữa nhưng mà BBL đá đùi nó thật sự với bạn thì công nghệ hiện tại bây giờ á nó chưa có thiết kế để mình tập cho nó nó, nó ok nhất cái đó mình nói thiệt tức tức là BBL nó còn số mấy nữa chứ không phải là là là, là không không nhưng mà tại vì duy nguyễn đã đặt chân tới cali rồi đó đi vô cái xứ tử thần đó rồi đó thì mình đã phải biết chọn chắt lọc mình phải chọn những cái nào mà bvl mình tập nó ok nhất thì mới nhập chứ không phải mà nhập ờ, rồi tùm lum la ok thì cái bvl này nó sẽ kết hợp với cái bvl này nó sẽ tạo ra một cái cơ chế superset. đó nói chung là trong thể hình nó cái cách tập nó rất là đa dạng nha các bạn Nó mà cái cách tập của Duy Nguyễn là cách tập nó nằm tầng cao rồi cái tầng này tầng tầng là tầng limo đi cộng cộng cộng cộng mấy chục cộng rồi thì bây giờ nó mới ra mấy cái này mấy này thì các bạn có thể áp dụng được nói chung lâu lâu mình đi đi tắt đầu mình vô một cái để cho mình biết cái giáo án á, mà nó phù hợp nhất cái giáo án mà nó lợi hại nhất nó phải được xây dựng dựa trên tất cả những nền tảng của bản thân của phòng ốc và của con người nha các bạn chứ trên đời này giáo án online hầu như nó sẽ không nó sẽ không phù hợp cho tất cả nên những cái giáo án di quyển diêm phổ mà các bạn muốn tập tốt nhất á, thì bạn phải đến thoa Gym để bạn tập còn bạn tập ở phòng các bạn á, thì có gì xạo đấy thế thôi bây giờ anh sẽ super set bao nhiêu set thì không biết chán nghỉ à quên nói nữa nhiều chuyện mà cái máy này á là cái máy mà tập là mắc OT nha các bạn nó nằm trong dự án mắc OT chỉ có cái máy cái ghế này thôi cái BBL này mới tập mắc OT đùi sau được chứ còn cái máy thằng BBS này nọ nó nó nó chưa tới cái tầng mắc OT hiểu không nó cái nó nằm ở cái tầng mà 10 rep rồi 10 10 10 rep mà nó phải mắc OT nhưng mà cái này á, nó tạo cho bạn cơ chế chuyển động nó khác so với cái máy BBS và tạ nó nặng nó đó là lý do mà cái thằng Ron Con Con này nó nằm ở đây chứ hồng nó không nằm ở đây đâu Ah! đàn luôn không phải tay hư cũng được ờ tay hư phù hợp hơn á à. đàn má ơi <laughs> nhột nhột à. ờ đó à. À. À. À. À. bàn tay hư những năm dài trung à. học à. đọc sách luyện tài bên án văn trường con ngoan cho giỏi à. trên ghế giảng đường kiến xây đất nước quê hương giàu mạnh <laughs> đời xô đâu à, mỗi người mỗi cánh ngô nghiệp ai tí bỏ lại mơ còn à! chi bằng à! đam mê hành động theo trái bàn ờ, tay ờ, hư ờ, xây cơ đồ cơ trăm trăng ta trên vai người mãi mãi không nặng bằng biên đất hoa biêu đình tham vọng lớn không mong đẹp lưng linh bằng lao động bàn tay hư mà có đời hạnh hết chặng đường với cánh tay hư ôm ấp nhau đồng phút riêng tư đạp nước mắt cùng đồng cam cùng khổ em e thẹn đôi bờ môi sâu hô bên lên trao anh nhưng nụ hôn đầu bằng thiết tha hôn anh như phút sâu trao chọn tình để bao màn cuộc đời chỉ say đắm anh Oh, oh, oh, yeah. dù đây ta mỗi người mỗi cõi ngô nghiệp ai tí bỏ lại mơ phòng chi bằng đam mê hành động theo trái tim người mãi mãi không nặng bằng biến đất hoa building à, tham vọng lớn không mong đẹp lung linh mang lao động bàn tay mà có đời hạnh phúc em cùng anh tiếp bước đi hết chặng đường với cánh tay ôm ấp nhau mạnh động đó phải căng cái đó là căng cái đó là căng không gì gì sao á đâu ờ, cam cộng khô ngồi bên ông á ngồi đó nước đôi bờ môi sâu anh rồng anh bên lên trao anh nụ hôn đầu đi dây nữa đứng đi dây đấy đi dây nữa à ừ. trao trọn ừ. tình để em bỏ mặt đường giữa tính giữa rồi sao được đó à, à. hạnh phúc ừ. em cùng anh tiếp ừ. bước đi hết chặng đường với cánh ừ. tay hư ôm ấp nhau đồng phút riêng tư chuối ăn chuối. Không biết ăn chuối. À. Có nhiều cái hơn. À, à. tiêu là sau khi tập xong xong ra đây ngồi khổ rồi ngồi chỉ tập khổ khổ xíu rồi xong rồi đăng mạng người ta tưởng mình khổ thiệt người ta tập thiệt người ta tự tập à, các bạn nhìn thấy sao Duy Nguyễn với một đồ đẹp không mới tắm xong bạn để lộn lộn mới xong hơi xong anh thấy không là thấy xong hơi tôi hát một đời ra mặt sáng hơn nãy nhiều luôn sáng hơn luôn hả đúng không em hồi nãy cái mặt lúc mà quay clip á trời cái mặt sống bà đau bây giờ do khỏe lên hả bây giờ là khi mà xong hơi xong tác dụng nó là gì nó ép nước vào cơ thể đấy nó nó gọi là nó gọi là, là, là, đẩy tới màu chết rồi cái mặt em nó sẽ sáng hơn mặt anh sáng hơn thôi đó và sau tập đó thì giờ chúng ta phải chơi hàng đỉnh của mỹ đế nha mấy em chứ giờ tập gym mà đi là ờ, lộ bộ xa quá tới đây không là tập gym mà tất cả mọi thứ đều biết nhưng mà sau buổi tập ăn không biết là tôi quá sai nữa em em, em mở bình của em ra đi cái cái này như ba để coi cái liều này mấy mấy mấy, mấy mũ đủ liều hai mũ rồi nè không những cái chỉ tham thiệt nè sau tốn thiệt Thiệt bao từ A tới Z luôn á một Đó, không, đi rồi có liên quan đầy gói rồi đó Rồi, đẩy vô lắc đi Nhiều quá à. Một nhiều thôi Cái hàng này là tiên hoàn chỉnh nha các hồ tiên hoàn chỉnh mà nó có vitamin nữa, nó nó chung là Đó, thử uống gì rồi Còn ăn nó dễ uống trời ơi mấy cái phòng vệ này nọ kia lấy mũi giỡn bớt đi chứ trời ơi để kiểu này giỡn bớt đi ba dẫn quá mà không có làm gì đúng không cái hầm này nó ra nó vô để kia cái hầm đó à bởi vậy á nhiều khi nhân viên của mình đó nó ngoan lắm bạn nó ngoan mà nó mất thụ động luôn á kêu gì làm đó à chứ giờ ta nó xe nó chạy hầm đúng không kiểu gì phải lại cầm mày hết rồi đó thì bây giờ em cứ ra đây cầm giờ bu bu bu bà nó ngồi đây cho nó mát giống thằng kia gì đó chúng nó thằng không trời uống như vậy mà chịu được á theo sợ nó chết hả Ủa sao mũ của anh nó to bự vậy? Nó nhỏ hơn của tôi To hơn mũ mày Nhỏ hơn Cả hồn nhỏ hơn Trời ơi ta, ta, quay rồi tiên em, không hết tao like bây giờ cái cái cái số binh số binh mà có lượng có lượng có lượng liều á nó rất hơn đó Hồi ờ, này đầu tiên một chỉnh nó phải nhiều hơn của em về với bao nhiêu năm đầu tiên có năm năm mà của anh chỉ có protein không mà không có khác của em thì còn cái gì nữa em dinh dưỡng nhiều lắm vitamin khoáng chất thôi chất béo tốt rồi xong rồi ờ, cám rồi các kiểu rồi ờ, tự vô một cái nha sao tập ngủ dậy chút ăn bánh nữa thôi ăn nhiều lắm mà không có, không thời gian quay đâu này Đây được rồi, vô, vô, vô, vô Rồi, vô Chạy nó đóng vô đi nha Bụng rồi rút rút rút tôi cái hl ra ngoài đó rút cái hl ra ngoài đàng hoàng rồi rồi vô lấy chụp xuống tay chặt vậy nè chặt nhanh vậy nó mất xuống tay anh đúng hả ok rồi một hai ba vô cái nữa vô cái nữa vô chăm chăm nha chăm chăm trời ừ. chăm chăm rồi chịu thôi này phải như rượu ba trăm phần trăm nhưng mà còn dài dọn có đổ chịu thôi giờ còn đâu anh anh phải đổ hết vô thôi đừng câu giờ uống đi có chân gái uống hết ly này trăm phần trăm nó hơi bị thử thách đúng không mà giỡn rồi nha không được rồi ăn uống đi à, thì à, đến đây cũng video được khép lại à, cũng à, gửi lời à, chúc đến các bạn tập thể thao và chuyện chính đế và chủ tịch sở thì hạ tầng cũng đã chị bằng ờ, đầu tư nói chung đó là kho chim một chín với kho chim một bảy hiện tại tới giờ phút này là hai cái kho chim mà ít nhất không cái sự kiện cơ ngơi như vậy mà bên đây nó hoàn chỉnh hơn nó bằng rất nhiều rồi đó còn bên bảy thì nó không có ổn như là hy vọng là với sự đầu tư chuyên nghiệp và nói chung là cái máu công nghệ chuyên nghiệp nó cao như vậy thì sẽ tạo cho các bạn